Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà một lô đất nằm trên mặt tiền đường DH Tân Hò Tân Lợi và đây chính là con đường này. Con đường này được quy hoạch là 32 m nha cả nhà. Và con đường này sẽ là một trong những con đường chính kết nối từ đường dt 41 à, đi vào trong khu công nghiệp Begamex và cắt ngang qua các tuyến ví dụ như là tuyến số 3 và tuyến số 4 và đây là một trong những con đường hứa hẹn sẽ phát triển và tập trung dân cư sinh sống ở đây và trở thành một khu đô thị trong tương lai giống như khu đô thị tại Bình Dương và có thể là một khu đô thị nổi bật tại Đồng Phú này. Hôm nay mình sẽ review cho cả nhà một lô đất có diện tích là ngang 62 mét và chiều sâu là 125 m. Lô đất này bắt đầu từ cái vị trí này, đây là con suối nha cả nhà. Đây là con suối kết nối à, từ bên trong kia đi vào. Thì lô đất này bắt bắt nguồn từ cái suối này và chạy thẳng lên trên à, ngay chỗ cái à, đám cỏ kia cả nhà, đám cỏ xa xa kia. Rồi cái nhà đi theo trong mình luôn. Chạy lên đến đám cỏ xa xa kia, ngay chỗ cái cây á. Mình lấy cái móc cây đây cho dễ nhìn thấy, chắc cả nhà nhìn thấy luôn ha đó, thì là móc cây đó và chúng ta sẽ đi sâu ra ở ờ, ra sau á là 125 m. Cả nhà thấy thì ờ, hiện tại ở đây như cả nhà. Ở đây là một trong những cái vị trí mà vô cùng đắc địa liên vì sao ạ? Đây là con đường 32 m được quy hoạch và là một trong những con con đường mà rất là nhiều nhà đầu tư uh, săn đón uh, trước đây, tức là uh, ngày trước tầm khoảng tháng 10 tầm khoảng tháng 10 năm 2020 cho đến à, khoảng đầu năm 2021 là tháng 3 là trên trục đường này rất là sôi động nhà đầu tư tìm mua khá là nhiều đây tới vị trí này cả nhà ranh giới à, từ cái con suối lúc nãy và tới vị trí này những cái ngày à, sôi động á những cái ngày đầu những ngày sôi động của uh, các nhà đầu tư mà khi mà biết thông tin quy hoạch của BKMX và tuyến số 3 mà đang khởi công á thì tuyến đường này cũng rất là sốt và nhà đầu tư tìm mua cho nên hứa hẹn sẽ có rất là nhiều uh, quỹ đất sau này sẽ được phân lô cũng như là hứa hẹn đây là vị trí tiềm năng mà các nhà đầu tư có thể săn đón và như cái nhà thấy ạ à, hiện tại cái hướng này của chúng ta hướng này thì chúng ta sẽ đi uh, ra là Tân Lợi chúng ta cứ đi thẳng ra ra Tân Lợi nha còn nếu chúng ta đi hướng ngược lại ở đây cả nhà thấy ạ à, hướng ngược lại theo hướng này thì chúng ta sẽ ra tuyến số 4 và vừa Tân Hò. Và từ vị trí này chúng ta cách tuyến số 4 tầm khoảng là 700 m nha cả nhà. Và từ vị trí này chúng ta nếu mà tính theo cái đường thành á đi vào khu vực BKM thì theo toàn đoán thì tầm khoảng là 700 m đến khoảng 1 km là tới khu nghiệp BKM rồi. Thì khu nghiệp BKM á, khu nghiệp BKM sẽ nằm ở phía sau đó. Thì à, hiện tại khu nghiệp BKM chưa có khởi công và cũng chưa có xác định tọa độ vị trí cho nên mình ừ, đón trong cái khoảng gần chính xác thôi đó. và cũng có một số vị trí thì nói chung cũng đã bán tọa độ rồi nhưng mà mình chưa có vào cho nên mình, mình chưa có dự đoán được là chính xác nhưng mà đây là một trong những vị trí à, đắc địa và khoảng cách từ đây vào đó là tầm khoảng 1 km nha 1 km trong trong trong cái khoang đó và cứ đi tính theo hướng bên tay trái này là BKMX hiện tại đất ở đây đất đây như cái nhà hiện tại đang là đất lúa và được chủ đang ờ, làm thủ tục đó mà lên cây lâu năm và tầm khoảng 3 tháng nữa thì sẽ ờ, lên được cây lâu năm mà chú bán trước rồi sau khi mà lên cây lâu năm rồi ờ, sẽ lên thổ cư và hiện tại tất cả những cái vị trí đất mà nằm trên mặt tiền đường DH Tân Hòa, Tân Lợi này đều được quy hoạch lên thổ cư hết nha cả nhà đều được lên thổ cư hết nhưng mà lô đất này đang là đất lúa cho nên bắt buộc phải lên cây lâu năm trước sau đó mới tiến hành là lên bắt thổ cư và ở đây như cái nhà thấy hiện tại ở đây tất cả mọi người đều được xây nhà hết như cái ở bên này là căn nhà đang được xây dựng này cũng khá là khang trang và ở đây ở đây hiện tại là chắc chắn là sau này cũng được xây dựng và con đường này là 32 mét này cả nhà đường này 32 mét cho nên cái nhà thấy uh, tất cả mọi người xây nhà xây nhà mới cả nhà thấy không ạ là sâu vào bên trong kia không xây sâu vào bên trong kia đó mà làm con đường 32 mét và cái nhà thấy nữa hiện tại ở đây này um, ở đây là ngang 62 thì tính từ cái mép cây này tính từ mép cây này thì thắng lên tới cái chỗ vị trí là con suối này con suối lúc nãy của mình á rồi chiều sau là từ vị trí đất này của mình chị thắng ra phía cho hàng cây cao cao kia là 125 m và ở đây thì nó có một cái à, trụ điện như thế này thì mới nhìn mới nhìn nha cả nhà thì à, tướng à, gọi là tướng chừng như là đây là một cái à, nhược điểm nhưng thực ra không phải nhược điểm cả nhà tại vì sao ạ khi mà cái đi con đường 32 m này của mình mở rộng á, mở rộng ra hai bên thì cái trụ điện này chắc chắn sẽ được di dời. Trụ điện chắc chắn sẽ được di dời nha cả nhà. Và theo nguyên lý là đường dây điện sẽ được đi trên một đường thẳng, tức là đi một bên của một con đường. Không thể nào đi à, kéo qua hai bên và đi ngang qua đi ngang vào cái à, con đường này được. À, cho nên là tiếng cái trụ điện này sẽ được di dời qua một bên là bên mấy bên này và bên cạnh nữa thì à, đối với cái độ cao của dây điện này thì sau này thì hình thành 32 m thì độ cao này không đảm bảo tại vì xe độ chạy rất là nhiều và sẽ nâng lên nâng lên rất là cao và lúc này bị cái mắt nó sẽ quy hoạch thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn ra được cái bức tranh chứ còn bây giờ cả nhà nhìn thấy như thế này thì cái này nó chỉ là hiện tại thôi còn thực tế là nó sẽ là một cái đô thị rất là đẹp và những cái trụ điện ừ, sau khi mà hình thành mà trong tương lai nó sẽ khác so với bây giờ đó đó là cái nhược điểm thôi nhưng mà chúng ta à, sau này khắc phục được rất dễ dàng và đây cũng không phải là nhược điểm đâu cả nhà vậy nếu như mà cả nhà nào quan tâm tới cái lô đất này muốn biết thêm thông tin thì cứ inbox cho toàn à, hoặc là xem kênh tiktok của toàn à, kênh youtube của toàn và những tin riêng cho toàn nha cả nhà toàn xin à, kết thúc video tại đây và hẹn gặp cả nhà vào những video sau xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau ạ nhớ follow tim đăng ký kênh và chia sẻ cho toàn ạ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà